bây giờ ở nhà của mình bị dán nhiều quá mấy con mọt nhiều quá mình mướn cái người vô để xịt dán thì phải cho người ta thời gian xịt dán rồi bắt dán ra nếu không á mọt nó ăn ờ, sạch cái nhà rồi làm sao <laughs> nó phải chùm mền của nhà lại không biết Việt Nam không có cái này nha nhưng mà Mỹ có là nguyên căn nhà bự khổng lồ á, mà nó chùm bùng lại hết cái nó xịt thuốc rồi nó vô nó bắt hết không còn con dán còn kiến chút xíu à, cũng không còn luôn á đừng nói chi mấy con chuột này thì giờ mình cũng đang ở giai đoạn vậy đó mà nếu mà quý vị có một chút xíu sáng mắt nhìn thử cái à, cái buổi nhậm chức này á toàn là cấm mấy trăm cái cờ toàn là ma không ma đi dự đâu có người không hồn dông hồn ma quỷ không với đạo phật mà cái lạ gần đây á có cái uh, có mấy người lái xe ở freeway one kia ở tiểu bang Cali cặp bờ biển ở ngoài dòng bờ biển của Cali á, tàu chiến nó đậu hả rồi trùng trùng đẹp đẹp không biết chi không biết nhậm chức tổng thống mà tàu chiến rồi mấy chiếc đại thất hạm đội đổ độc nó đậu à, chắc ở đâu nó dọn về đây nhiều lắm mà chưa từng có trong lịch sử nha biết đâu nó chuẩn bị gì không biết đón gì ô xuống chắc tụi kia nó tính trả thù trăm những người mà có chân mệnh á thấy vậy nó không phải vậy cũng giống như uh, Trump mỗi khi á, à, những cái ban bệ của ổng những ban cố gắng ổng đưa một cái giấy tờ cái tối ngủ lại cái trên điển vô cái đầu ổng hay chúa điển vô cái đầu ông Trump hay ngày mai không có được làm gì nha phải làm khác cái sáng thì ổng thay đổi nhưng mà người thường đâu có chạy kịp theo cái cái cái luồng điển của của trên bỏ xuống ổng thì bây giờ mà ờ, cũng vậy cái tội mà muốn hại ổng đâu phải là đơn giản đâu biết bao nhiêu chư thiên theo ổng hộ ổng nên là mấy vị à, người nào mà hại ổng là người đó tiêu tiêu tiêu đời phải dễ đâu đừng có lo chuyện đó ổng uh, chính nghĩa nói biển đông vậy sống về à kỳ này quân đội lên là nó mần thịt biển đông lẹ lắm trời tụi nó đang ngứa tay mà bữa giờ nó dợt không mà nó chưa có thực hành nó không ông Trump ông còn à, phải thông qua quốc hội rồi này quân đội bây giờ lên một cái là nó làm rập rập Pentagon mà nó là trực tiếp luôn còn Trump này ông còn sợ này nọ quân đội mà lên mà nó nắm quyền kỳ này rồi là xong 30 giây biển đông vậy sống câu này bữa thì có hỏi mấy vị á à, chiến tranh biển đông có không thì nó làm sao không tránh khỏi <clears throat> phải nổ không nổ thì cũng đâu có về được nhưng mà kiệt có lệnh đi về nha quý vị mà nói nghe thấy mơ hồ ha ở bệnh chắc mấy ông nội nó nghe chắc cũng phải mày vừa xuống thị trường tao túm cổ mày chứ mày nói mày về ở à? tôi có lệnh về á <laughs> về không biết về kiểu nào ta còn từ bi không có kẻ thù nhưng mà giờ cũng có những người ghét nữa không biết sao người nói ông trăm sao rồi ổng nhìn lại cái bài à, diễn văn của ổng đi ông chưa bao giờ ông nói câu là ông trao quyền hết ông nói cái ngày mà vinh quang à, chưa tới mà đọc kỹ lại đi thí dụ như thí dụ như à, mình à, giao lại gì mình cũng phải bắt tay chúc mừng à, tao à, tạm biệt mấy ổng đâu tạm biệt coi lại cái bài diễn văn ổng hiểu gì thì nó cũng sẽ hợp với cái chuyện mà của kiệt hiểu mấy gì dạy kiệt ngọng kia chưa mà ông nói cái ngày mà vinh quang chưa tới mà mà ông cũng đâu có tạm biệt cũng đâu chúc mừng uh, chú bảy đâu nên mình à, đừng có buồn thì cũng không phải là tiên tri vậy thì chỉ là người truyền tin từ đầu tới cuối mang nhiệm vụ truyền tin à, báo động để cho những người đang tu Phật á, phải tu thêm à, những lòng tin đừng có thấy mấy ông thầy ba chấp ba nhán này cái mình nản với Phật không có những nào những người nào đạo Chúa là tin Chúa à, Chúa xuất hiện trở lại Đức thầy à, Đức thầy, à, Phật Di Lạc đã ra đời rồi nha cái này confirm một ngàn phần trăm luôn á Phật đã ra đời rồi chứ không phải là mơ hồ nữa sẽ ngày sẽ xuất hiện gần rồi à, khi à, khi ở Mỹ mà họp là dân cả nước Mỹ nó họp à, họp nhất rồi á thì mình sẽ thấy nhiều chuyện vui còn bây giờ thì mình cứ bình thản mình coi thử mỗi ngày nó mỗi diễn biến rất là khác Tinh Vương má em hỏi kêu em hỏi chú bề trên nói gì bề trên á hôm kia đó là tối tối trên cao luôn giải thích người thế gian mình á không có hiểu được uh, những cái quyền cơ di diệu của trên uh, lòng dân của Mỹ vẫn chưa có hợp cho nên uh, thuận lòng trời vẫn chưa cho nên nó phải qua một cái khúc ngoặt này phải để cho quân đội vô nắm quyền điều chỉnh lại hết rồi lúc đó mới hợp hết lòng dân được à, rồi lúc đó biển đông dậy sóng tất cả thế giới sẽ hòa bình trên nó nhiều lắm nhưng mà thì không có nói hết ý hết lời trên đó được thì chỉ nói một khúc thôi ở dưới á, thì uh, người ta cũng đi à, đi họp còn kiệt chỉ có nhan thánh ngồi nói chuyện để mà xoay chuyển xoay chuyển cái đại cuộc sau này ông Trump mà ông biết uh, bữa giờ việc làm biết bao nhiêu cho ổng ông có thương mình không ta hàng Nguyễn hỏi tại sao tà thắng chánh rồi anh đâu phải thắng bây giờ lên lưng cọp rồi giống như là cá vậy xuôi dòng nước rồi vô gọ mà đâu biết thấy vậy mà mới thắng đâu chờ xem nhưng mà mình nói cái này thì ờ, nhiều người sẽ không có hiểu nói gì cứng đầu hay nói gì uh, ờ, lên đây nói để câu view hay gì là phật kia không có như vậy chỉ nói là cái gì hiểu thôi chứ uh, khi mà uh, bữa giờ là bên kia nó đã là, nó đã làm ấy nên, nên nó phải đi thôi lên lưng cọp nó phải đi theo thôi cá đã xuôi dòng nước rồi phải vô trong cái lợp chờ quân đội dỡ cái lợp lên bắt hết <laughs> bắt xong rồi lúc đó đưa cho dân người thì nướng chui người thì luộc người thì muốn làm gì tụi nó làm Ờ, mình đạo mình cũng không mong ai bị gì nhưng mà cái ác thì cái thiện á, sau khi vụ này nó mới dạch rõ ra hết lúc đó đó Mr. Doctor Love sẽ đường đường chánh chánh quay trở lại có thể có cuộc ờ, bầu cử mới nhưng mà ở trên không có giải thích rõ cái này ở trên chỉ biết là sẽ không có đổi tổng thống cứ nghe là ông Trump vẫn quay lại quay kiểu nào thì không biết nha quý vị đừng có hỏi kỹ quá thiên cơ ở trên nó chỉ nói như bài toán đố và chúng tám trăm nhưng mà cái clip mà 87 mà cái clip ngày hôm kia Việt nói á, ngày 18 tây á, bữa nay ngày 20 á, là cái đó là Việt nói quả quyết trăm phần trăm. thì những cái thiên cơ xưa á, nói là tám chục chúng tám chục nhưng mà cái ngày hôm kia là một cái quả quyết trăm 100% á khi có cần form luôn chắc ăn luôn thì không có nói rõ trên này cho quý vị biết được còn ai mà muốn ờ, gọi điện thoại riêng á, thì kiệt mới giải thích rõ được tại nói trên này á, tà nó cũng nghe rõ mấy vị nói là không có được nói tên với mấy vị trên này tuấn ngâu uh, chửi mình dữ vậy ta vẫn chửi nghe em anh cũng ờ, mặt lì lắm anh không, không có sợ ai chửi đâu chỉ mấy em lãnh lương của dư lượng nhiên ờ, mấy cái bộ mấy chi bộ ờ, bắc cali với nam cali ờ, mấy em quậy quá sau này mấy em sẽ <clears throat> hối hận không kịp về phần của mình á, mình cứ đi bình thản sống bình thản vui vẻ cứ để cho nó hít thở mạnh cho nó qua mau những cái thời gian này rồi, rồi à, à, mỗi ngày nó có diễn biến à, mới tiếp tục thật dạy mình á, buồn cũng không buồn vui cũng không vui giữ cái trạng thái à, bình thường tốt nhất Phật Di Lạc có nhận đệ tử xuất gia không? Trời ơi, Phật kêu mình tu à, tại gia nhiều, tu à, tu chùa lớn Phật to là tu sai đường, tu theo uh, uh, không có đúng. Mình phải tu uh, tu tại tâm chứ uh, chạy theo thầy, chạy theo chùa. Thời nay là chùa lớn Phật to là sai mình phải tu theo lục tổ chứ không có tu theo thần tú lục tổ là dốt nhưng mà cái tâm tốt á, thành Phật còn thần tú là cao siêu lắm văn chương chữ nghĩa đa văn đa ngã à, còn bữa nay ông năm ở miền tây ấy, nghe có clip qua thấy cũng buồn nhưng mà ổng máu lòng gì đúng á. trên là đệ tử đức thầy ấy, bây giờ cũng bị ờ, bịt cái miệng không cho giảm pháp nữa còn mấy ông thầy mà mấy ông thầy à, thời đại hay mình nói thầy thời đại thôi nha được lên YouTube rầm rầm mỗi ngày quá trời luôn à, có ba bốn chục ngàn người coi những mấy chùa bự bển á còn những người mà đắc đạo mà thứ thiệt á, lại bịt miệng không cho giảm phát kiểu gì kỳ cục tội chết luôn á người nào ra mấy cái lệnh này mốt bằng nghiệp quả rất là nặng mình ngăn một người làm từ thiện là tội nặng lắm mà huống chi ngăn một người mà đắc đạo mà làm lợi lạc cho nhiều người đó tội uh, muôn trùng luôn á cái này không có giải nổi còn hơn là tội uh, giết cha giết mẹ nữa đốt chùa nữa cho nên uh, cái vị nào ra lệnh bịt miệng của ông năm á, làm ơn suy nghĩ lại dùm ông đâu làm gì sai đâu có người hỏi về mặt vô ông trump có biết kiệt là ai không ổng còn không biết ổng là ai chỉ có kiệt biết ổng là ai thôi kiệt biết quý vị là ai thôi chứ chứ còn ổng đâu biết ổng là ai nếu ổng biết ổng á là người ở trên cái sứ mệnh á là ổng khác Kiệt là người đặc biệt cho nên kiệt mới biết à nửa nửa này nửa kia là gì có cái sứ mệnh khác ổng một chút nhưng mà mình cũng là về mặt đời á mình cũng là người Việt Nam làm gì ông biết gì lại ổng cũng không biết ổng là ai nếu ổng biết ổng là ai ổng không có cần phải lo ổng không biết ổng là ai đâu mà kỳ có nói ổng là ổng là ai ổng không biết nữa tại vì khi mà đầu thai xuống á là con người mình á ai cũng như ai hết mình chỉ làm theo cái tập khí của cái a lại giải thích á, nó đi theo cái đó theo cái đường hướng đó chứ uh, người khác lên nói mình ồ vua ờ, ông là vậy vậy họ không tin đó. ví dụ giờ kiệt tới kiệt gặp ông kiệt nói ông lại ông nói mày muốn định tao hả mày muốn ờ, làm chức gì tao cho mày đại chức đi đó người ta đầu tiên á, cái, cái người ta nghĩ như vậy hay là phật cho nên uh, chuyện đời khó lắm bây giờ giống như ở bên việt nam biết bao nhiêu uh, Phật Thánh Tiên đầu thai thành người Việt có bản giả nghèo giả bán vé số à, giả người này người kia nhưng mà người thường đâu có nhìn ra đâu coi thường lắm Sim Liên Nguyễn hỏi ông Trâm là sát con gì vậy chú? Ổng thì biết ổng nhưng chị không có dám nói rõ trên này tại nói rõ trên này thiên ma nó sẽ đánh vô cái, um, cái um, đánh vô ổng chỉ biết mấy vị thường kêu ổng là một thiên tướng thôi có nhiều người nói ổng thiên tử không có đúng thiên tử không có làm vậy thiên tử là 12 người con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế là mỗi một người là cha mẹ tạo ra bằng à, khí thiên là có cái nguyện lực đâu có xuống đây ờ, nắm tổ chức tổng thống mà này nọ mà ra lệnh cái ờ, sát sanh bị nghiệp làm sao đâu có không làm gì đó thường tiên tử xuống đây là phải đi ăn mài hoàng đế ăn mài vậy đó hoàng bào áo giải che thân nửa tăng nửa tục nói năng lạ lùng chính anh kiện ông nói như vậy tụi sẽ tăng các vị ô <laughs> tụi nó bên thế giới kia nó cũng có tình báo nữa nghe nó cũng có giống như tổng tục hai chia e vậy là tức là mấy ma con á nó cứ canh mỗi lần chuyện nói chuyện với ai ở ngoài đường á nó, nó nghe cái gì nó báo cáo lại cho nên mỗi một lần mà chuyện nói chuyện á, là cái phòng này có mấy chi vị đứng xung quanh đây hiện giờ là đông đâu vô để nghe được à, mà nó nghe trên mạng hay nghe trên mạng thì dĩ nhiên thì ờ, nó cũng muốn nghe nó nghe nhưng mà mình không lên mạng thì mình không có ờ, cứ nghĩa là mình không được gì hết thì thôi có nửa này nửa kia thì đó phân nửa thì nó nó biết nhưng mà ngược lại phân nửa đó cái số lượng người tốt mà hiểu chuyện mà tu tập đó, là thì cũng có phước thì mình cũng phải nói chứ làm sao mình không chấp nhận được chuyện này nhưng mà ờ, làm dâu chăm họ mà có này có kia chuyện gì xảy ra ba tiếng sấm nổ tiếng nguyên hở cái này kiệt hỏi trên hoài à cả kiệt là người trong cuộc mà kinh sấm nói về thời thượng quân diễn biến ba tiếng sấm nổ và núi cấm nổ ra rồi đền đài gì gì đó chị nghe rất là mơ hồ chị không tin chị chỉ tin những gì mà nó nó trong cái khả năng mình có thể nghĩ là đúng thì cái chuyện đó có hay không thì chị không biết mà chị cũng nữa nữa chứ không phải là nó không tin nha cái có một lần <clears throat> gần đây thôi chị hỏi túc ở trên biết hỏi ai nhưng mà không dám nói hỏi cái đó thật hay giả ở trên nói chờ xem đi sẽ biết thường thường á kiệt hỏi cái gì mà gắt đó thì ở trên trả lời vậy chờ xem thì thì có thể ở trên trả lời vậy thì có thể là có nhưng mà theo việc đoán đó nha em ở trong cái lòng đất uh, lòng đất nước cấm hình như có một cái thành phố hay là có một cái tụi UFO gì ở trong đó đó mới có hay không thôi đoán thôi theo cái góc độ nghĩ nhưng mà chị hỏi mấy vị câu này hoài à. cho nên thì không có dám nói vậy chuyện này còn bển giải theo kinh rồi nói uh, giống như thần thoại quá đó khi mình thần thoại quá đó cái lòng người người ta không có hiểu người ta nói mình dị đoan rồi này nọ cho nên mấy ông thầy thời nay á, cứ ờ, không tin là mấy vậy chứ ờ, chứ ờ, Phật Di Lạc ra đời mấy ông đâu tịnh đâu Phật Di Lạc ở miền Tây đúng rồi Phật đang ở đó cái cộng đồng có người hỏi về cộng đồng Việt Nam cộng đồng Việt Nam đây á, là nó tan rã nát như tương không có đoàn kết và hễ mà người nào mà có chút thành tựu á, là bị phá hoại là bởi do cái chính sách của Trung Cộng á, anh Ngô Thú Nguyễn Anh Ngô Tử Nghiệp có phải là thiên tử không quý vị hỏi Kiệt có phải thiên tử không hả đó đi hỏi à, thượng đế hỏi Kiệt được Phật á mày giàu cho có ai nghi Kiệt là thiên tử không thiên tử á Kiệt cũng chưa cái clip nào Kiệt nói là thừa nhận Kiệt là ai nhưng mà có những cái bài mà sớ cúng nấu rồi thì Kiệt phải dùng những danh từ đó à, nhưng mà khi Kiệt nói chuyện với quý vị thì Kiệt nói theo cái tiếng của mình nói chuyện với, à, với à, trên á kiệt cũng phải nói chuyện khác cho nên người nào để ý kỹ thì người ta chỉ biết trong lòng thì cũng tốt chứ kì, còn ai đây bắt bẻ nó kiệt ngã mẹn này xưng hô thì chưa từng có cái đó quý vị kỳ chỉ có tâm bình thường để lên đây mình làm bạn nhau khuyên quý vị tu thôi chứ kỳ cũng chưa có xưng hô trên này tôi là Minh Dương ngày mai à, quý vị phải nghe lời tôi à, đại khái giống như ở miền Nam Cali có ông gì đó xin xin kiểu đó là làm sao là bôi nhọ Minh Dương bôi nhọ về tâm linh là mấy clip trước kỳ có nói rồi có những người xưng Phật Di Lạc là bôi nhọ Phật Di Lạc Phật trời à, thiên tử không có tự một mình xưng hô kiểu đó phải làm một cái lễ chánh thức phải có quần chúng thừa nhận thì mới đúng chứ còn mà cứ xưng xưng kiểu đó xưng một mình ở Mỹ này 8 tỷ cái youtuber lên nó xưng hết là sao mà những cái à, quỷ thần à, thời nay ma quỷ thời nay nó thích xưng hô là vì nó biết cơ vận cơ trời có thật thì nó xưng trước vậy để mà nó bôi bôi như bác để làm phản ảnh về mặt tâm lý còn người nào mà xưng Phật Di Lạc này xưng thiên tử nọ tào lao họ không có rảnh <laughs> họ không có rảnh đâu thiên tử cũng không có rảnh mà, mà, mà đi xưng mà thiên tử là phải à, phải mặc áo vàng đồ này nọ ờ, có người đồ có ờ, ban lễ đồ ờ, này nọ có phật đồ chứng giám đồ này nọ kiệt chỉ thừa nhận có thật thì có bốn rồng bay xung quanh kiệt thôi chứ còn kiệt là ai thì cũng chả giờ phút này chả chưa biết ai nữa và đồng thời thì cũng những cái gì kiệt nói trên này thì không có pháp môn kiệt nói thật và nói thiệt còn quý vị tin hay không là chuyện của quý vị còn người nào rành kiệt thì cứ à, coi lại hết rồi bữa nào rảnh lên Thiên Long Sơn ngủ nước trà thì lúc đó mới mới biết những người nào đã từng ghé qua Thiên Long Sơn gặp việc rồi họ mới biết chứ còn nói trên mạng sao á cũng không hiểu nữa à, Kiệt cũng không có xưng hô ở trên này mấy vụ này nhưng mà Kiệt chỉ biết Phật Dương là Phật Di Lạc Thánh Dương và một người khác à, cái gì à? câu gì miền Nam hay nói gì ta à, Thánh Chúa Minh Quân là khác hai người khác nha một người là thánh một người là phật hai cái hai người là khác còn à, kiệt được à, um, ở trên cho mấy vị tha hộ thì đó là gì thì cũng có một phần nhiệm vụ kỳ này để mà như uh, Phật sắp ra đời thì uh, có phải có người chống thổi kèn trước chứ đâu phải là Phật ra đời kiểu âm thầm còn những uh, trên này có nhiều người đeo cái mặt nạ xưng tôi là Minh Dương rồi cái uh, nó, nó là bôi bác nó làm phản ảnh tâm lý ngược lại cái đó là do <clears throat> cộng sản Trung Quốc á nó cũng giống như uh, những vị Phật sống mà ngài Dalai Lama rồi đó nó, ờ, tụi nó làm giả hết để mà nó duy trì cái cái chế độ lâu dài để nó ăn no cho bụng phệ để nó hút máu dân cho nhiều một chút nó không có muốn Phật xuất hiện nó không có muốn thiên tử xuất hiện thì nó làm mấy cái đó từ trong uh, những cái YouTube ở ngoài rồi nó làm mấy cái um, mấy cái sấm cơ tầm bảy bạ đó nó thì nó nói ờ, còn lâu lắm Phật mới xuất hiện chuyện nói năm tới nè vài tháng nè qua Tết Việt Nam nè chờ cho cái đầm lầy mà quân đội mà nó ờ, nó nó vô nó bắt hết mấy ờ, mình giờ bữa mình nói là đầm lầy bữa nay mình đầm lầy thì không có danh từ nãy giờ kiệt nói là mấy con dán nó làm mọt ở trong cái nhà đó bây giờ quân đội vô nó chùm mền cái nhà lại nó xịt dán á bắt hết không còn con dán nào á thì lúc đó Phật xuất hiện quý vị ờ, nói việc về mà người nói hai kiệt sao vậy game over rồi game đâu over kiệt cái clip này chuyện nói là game mới cái bắt đầu mới bắt đầu ở game mới <laughs> mình đang ở thời đại cao đao chưa có hết cao đao sau khi cao đao á, Titanic sẽ chìm quân đội nó vô nắm quyền